Vâng, xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành. Thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy thái thuốc, máy thái thuốc hai chức năng, vừa thái thô, vừa thái lát cây cứng, vừa thái khúc cây mềm. Đấy. Thì uh, ờ, trên màn hình các bạn đang xem đây là có ờ, ba uh, con máy với cả hai dòng máy máy bé và máy lớn. Đấy. Thì tất cả những trong máy bên uh, Thịnh Thành chúng tôi sản xuất đều là có một lớp sơn vân bố như này. Rất là chắc chắn đặc máy. Đấy thì uh, sau đây tôi sẽ quay uh, chi tiết từng sản phẩm các bạn xem nhé thì uh, đầu tiên tôi sẽ nói đến chất lượng thép của máy này đây các bạn thấy độ dày của thép này Đấy. toàn bộ những máy uh, dòng máy uh, thép bên tôi thì đều là dày 2 ly như này rất là chắc chắn luôn Đấy. để đảm bảo độ bền cũng như là độ chắc chắn của máy đầm máy trong quá trình nó sử dụng thì uh, đây đầu tiên tôi sẽ nói về cái khung máy nhé đấy. thì ở ờ, đây sẵn chúng tôi sẽ có một cái khung máy ờ, đây là máy thái thuốc lớn nó sẽ có một khung bệ như này đấy. bốn chân xoáy ra phía trước ờ, trước là có gắn hai cái bánh cao su để di chuyển đấy. ở trên có hai tay đòn để chúng ta để kéo ra kéo vào để di chuyển đi dễ dàng hơn thì phần thế này là phần để đỡ motor này đấy thì nó sẽ có bốn ốc bắt vào bốn ốc của motor như này luôn để máy motor sẽ được nằm gọn trong khung máy để bảo đảm chúng ta sử dụng máy nó sẽ an toàn hơn và motor sẽ bền hơn Đấy, phần sau này là phần ốp của cái bánh đà này Đấy, ốp bánh đà này thì toàn bộ thép sẽ được làm thép dài 2 ly Đấy, như tôi đã nói đầu video luôn Đấy, toàn bộ thép sẽ được làm thép dài 2 ly V sẽ là V4 Đấy, chắc chắn dày dặn đây là ống trục của máy này Đấy, hai đầu sẽ có hai cái vòng bi lớn như này đây vòng bi uh, ờ, P206 đây các bạn sẽ thể để P206 hai vòng bi này để đảm bảo máy chạy êm hơn chắc chắn hơn cũng như là độ bền cao hơn Đấy, hai đầu hai vòng bi thì ở đây sẽ có à, phiếu hai phiếu vào này phiếu vào ngược nhau phiếu vào từ trong ra từ phần ở trong ra này sẽ là phần thái cây cứng đấy thái lát cây cứng còn ở ngoài vào như này thì là phần lại à, thái khúc cây mềm cây dây đấy, đấy thúc dây các thứ đấy, đấy thì máy này rất là tiện lợi ở chỗ là để bà con ờ, thả cắt thả những ờ, loại cây để làm thuốc bắc thuốc nam đấy rất là tiện lợi thì ờ, máy sẽ có hai khóa đai như này để cố định cái ốp phần dao phần mâm dao đấy khi chúng ta sử dụng thì cần tháo ra để vệ sinh cần mở hai cái đai thôi ở trước máy sẽ được phun một lớp sơn đấy là Thịnh Thành CL68 đấy là thương hiệu của máy đấy đây đây phần mâm của máy này thì uh, mâm máy thì máy lớn này nó sẽ có bốn con dao hai dao thô hai dao để thái cây cứng và hai dao để thái khúc cây mềm đấy ở phía trong này sẽ có hai dao để thái uh, lát cây cứng này đấy còn ở ngoài này thì lại thái khúc cây mềm này hai con dao này đấy, sẽ được cố định bằng một con ốc như này để trong quá trình chúng ta sử dụng ấy, thì uh, dễ dàng thay thay thế hoặc là tháo ra để uh, mài dao đấy chúng ta cần mở nới con ốc này ra và tháo hẳn ra ra ngoài ốc đấy ốc 13 nhé đấy hoặc chúng ta có thể là tháo hẳn cái mâm này ra luôn đấy tháo mâm này ra thì mâm sẽ được bắt thẳng vào trục của bánh đa đấy trục này đấy, chúng ta cần mở con ốc 17 này chỗ này đấy, và rút cả mâm ra luôn thì à, chúng ta tháo lắp dao sẽ đơn giản hơn dễ dàng hơn đấy, phần mâm được làm rất là dày luôn đấy các bạn nhìn xem cái độ dày của mâm này đấy thì ờ, mâm sẽ cái mâm này sẽ được bắt thẳng vào trục của phần ờ, bánh đà dao đấy bắt thẳng vào trục luôn đấy. trong quá trình nó cắt thì chúng ta sẽ thì đây nó sẽ hướng ra ngoài này chúng ta đẩy cái đẩy cái mâm nó nằm lại đấy để lắp lại nó sẽ bắn ra ngoài còn chúng ta muốn uh, ờ, thải trực tiếp suốt xuống đất bắn ra trước thì nó mở hẳn mâm ra đấy nó bắn ra trước đấy như như bạn ở chỗ làm có trẻ em hay là những vật dụng nó không được an toàn chúng ta có thể đậy lại đấy và nó bắn ra ngoài một bên còn không thì bắn ra trước thì ở đây sẽ có hai tay đòn này có khóa tay đòn luôn chúng ta kéo ra kéo vào dễ dàng di chuyển đấy, đấy khi kéo kéo ra chúng ta chỉ cần nghiêng cái máy lên tầm 35 độ thì bánh xe di chuyển là đơn giản luôn À, còn bên này là máy hoàn chỉnh này chúng ta chúng tôi đã lắp đặt sẵn motor thì motor máy chúng tôi sẽ lắp đặt sẵn đây là motor 2 kg 2 2,2 kW điện 220V đây các bạn sẽ 2,2 kW này điện 220V này vòng tua là 2.900 vòng một phút đây 3 HP 3 ngựa đấy thì motor sẽ là motor 100 trăm di động bảo hành các bạn 12 tháng đấy. vấn đề là motor di động thì các bạn yên tâm sử dụng thì nó độ bền rất là cao Đấy. máy sẽ dùng điện 220V thôi nên à, chúng ta sử dụng nó rất là đơn giản cắm điện gia đình không phải à, đấu thêm điện hay là bắc thêm điện ba pha các thứ chỉ cần điện à, gia đình thôi thắp sáng thôi cắm điện lên sử dụng thôi Đấy. thì đây các bạn thấy phần motor sẽ nằm gọn ở phần ở trong thân máy luôn Đấy. được bắt vào bốn ốc như này nó sẽ à, chúng tôi đã cố tình làm cái phần à, ốc nó cao như này để chúng ta sẽ tăng giảm dịch cu loa này đấy thì ở trước đây ở sau này sẽ có phần buli và dây cu loa nhé đấy đây là buli bản B dây cu loa là dây cu loa 41 thì à, quá trình chúng ta sử dụng lâu dài ấy, thì dây nó sẽ có hiện tượng giãn đi và nó trùng chúng ta chỉ cần là nới con ốc như thế này đấy căng dây lên tiếp tục sử dụng đấy. giảm được chi phí thay dây cu loa ở một thời điểm nhất thôi nhất định thì, à, đây là con máy lớn thì à, sau đây là máy bé này cái máy bé này nó sẽ phù hợp với gia đình làm nhỏ lẻ đấy còn máy lớn kia nó sẽ phù hợp cho gia đình làm nhiều hơn một chút hoặc là chúng ta cần di chuyển cơ động chúng ta dùng máy lớn này còn những máy bé này chúng ta sẽ để cố định ở một chỗ và làm nhỏ lẻ thì dùng máy này rất hợp lý nó cân nặng tầm khoảng độ 50 ờ, cân thôi đấy rất là nhẹ nó cũng uh, sử dụng điện 200 à, motor 2,2 kW đấy điện gia đình 220V nói chung một công suất motor thì toàn bộ phần motor sẽ được đặt trong máy như này luôn cũng như con máy lớn thì có không chỗ là con máy bé này sẽ không có bánh xe mà bốn chân nó sẽ được à, tiếp đất như này cố định bằng à, thanh vê như này luôn đấy máy à, máy cái máy bé nó sẽ hệ thống dao nó là hai dao một dao thô và một dao mịn à, một dao thái lát và một dao thái khúc cây mềm đấy ở trong này là dao thằng thái khúc này thái lát này đấy còn ngoài là dao thái khúc này đấy đậu hình bầu này là đậu phúc này, cây mềm thì ờ, cũng như nguyên liệu động cũng như máy lớn thôi thì ờ, đút từ trong ra thì nó sẽ thái khúc cây cứng thái lát cây thái lát cứng còn đút từ ngoài vào này thì nó là thái khúc cây mềm đấy hai dòng máy đều nguyên liệu động như nhau còn khác kích cỡ về công suất của nó máy thôi đấy. ở trước máy đều được uh, sơn chữ Thịnh Thành CL68 đấy là làm thương hiệu của máy trên sau đây tôi sẽ cắm điện lên các bạn xem về nguyên liệu động máy nhé thì tôi sẽ cắm trước là máy à, thải thuốc lớn này Đấy. ở đây chúng tôi là có sẵn điện 220V đây đây điện trắng đây thì à, tôi sẽ cắm điện này các bạn xem nhé Đấy, kích điện này Đấy. Đấy, nó hoạt động Đấy. Vâng, đấy thì ờ, đây thì ờ, sau đây tôi sẽ cắm ờ, test máy thái thúc bẻ này thì nó vẫn là sử điện hai sử dụng điện 220V thôi đấy tôi kích điện thoại này đang hoạt động nhé vòng tua 2 trăm vòng phút máy chạy rất là nhanh rất là êm thì trên đây là toàn bộ ờ, chi tiết về máy thái thuốc bắc thuốc nam về máy bé và máy lớn do thịnh thành sản xuất thương hiệu ờ, CL68 thì các bạn có nhu cầu mua máy thái thuốc thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ số nhà 36 đường Cổ Điển A số 3 tiếp Hành Hà Nội hoặc có số điện thoại chúng tôi góc trái màn hình cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh cảm ơn các bạn